Vâng, xin chào tất cả các bác và hôm nay đến với cái video này thì em à, xin phép để giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tan tích mà lại giúp cho các bác khi đi đánh tài xỉu bịp tại các sòng sới các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang và các bác mà muốn được tư vấn về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em bên em sẽ tư vấn cho các bác còn nếu các bác muốn trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em là sơn tài xỉu vào cơ sở em ở bến xe miền tây có rất là nhiều bác hỏi em thắc mắc là tại sao cái miếng dán cảm ứng vào dung này ở những cái nơi khác người ta bán có giá này giá này thôi rất là rẻ nhưng mà các bác phải nên hiểu một điều rằng đừng ham rẻ tiền nào thì của đó đúng không ạ vậy nên là, là khi mà các bác trước khi mà các bác tìm hiểu về một cái món đồ món đồ chơi mà mình muốn mua về để chơi ấy, mà đạt hiệu quả các bác nên tìm hiểu thật là kỹ để tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng các bác nhá sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này đây nắp và chén hoàn toàn nắp chén chợ còn đây là cái bộ hột mà khách đặt bên em đã làm cái miếng dán cảm ứng và mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục lên thì máy nó sẽ báo lục lên thì mình đánh gì các bác đánh tài đúng không ạ còn nếu không có lục máy nó sẽ không báo và tất nhiên là tài xỉu khi mà mình đánh gặp chén phản là chuyện bình thường rồi không để tránh được còn đây đây là cái máy máy quét báo dung tài xỉu không tang cái máy quét này thì nó sẽ có hai loại một loại là máy đơn máy đơn thì sẽ có một máy như thế này nó sẽ vừa già vừa dung luôn cho các bác tại máy này luôn còn một loại là máy đôi là đây máy đôi thì cái này sẽ là giả và cái này sẽ là dung đây nha hoa nha đó cái máy dung này thì các bác đút túi quần túi áo đút đâu cũng được hoặc đưa cho ai cầm cũng được và với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này các bác có thể chơi hột của mình cũng được hột của người ta cũng được các có thể luồn hột vào cho người ta đánh mình đứng ngoài cầm máy báo dung chơi thôi là coi như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi và với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này em bao tang tích cho các bác ăn thua chảy hột không hề có tang tích gì cả nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong sau đây thì à, em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ hiệu quả độ chính xác và cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này nó mang lại cho các bác là như thế nào đây cái dung này thì em sẽ cầm ở tay em sẽ cầm ở tay nhé các bác nhé em lắc cho các bác máy dung này các bác này dung ở trong này chắc chắn sẽ có lục có lục thì mình đánh gì ạ có lục thì mình đánh lục tài đúng không ạ có lục lục tài đúng chưa ạ máy lại tiếp tục dung này các bác này mình lại đánh lục tài tiếp các bác nhá lại lục tái tiếp máy lần này không rung không rung máy ở đây không rung thì chắc chắn trong này sẽ không có lục không có lục thì các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh còn nếu không thì mình sẽ bỏ qua cái chén này cho nó chắc còn bây giờ em sẽ vẫn dở lên cho các bác xem xem trong này có lục hay không các bác nhá đó không có lục đó, thì sao bạn khô lục vẫn lên tài vậy nên ở cái chén này các bác bỏ qua thì mình sẽ ờ, chắc chắn phần thắng hơn máy lại tiếp tục rung này rung em lại đánh lục tài hai lục lục tài đúng chưa ạ máy không rung không dùng cái này mình lại bỏ qua cho chắc các bác nhá đó không dung không có lục và xỉu đúng chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác thấy cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung và cái máy quét báo dung tài xỉu không tang này nó như thế nào ạ em thì em không dám chắc cái độ hiệu quả của nó đạt đến 90 à, phần trăm mà em sẽ để cho các bác